Hi, xin chào tất các bạn. Trong video trước, Hóa Xe đã chia sẻ, giới thiệu cho bạn AJ là gì, cũng như là Affiliate Marketing là gì và ba lý do tại sao chúng ta nên chọn AJ để làm Affiliate Marketing đúng, đúng chưa ạ? Và trong video này, Hóa Xe sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký tạo tài khoản AJ trên cả điện thoại cũng như trên cả máy tính luôn nha. Thì trước tiên ở video này mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký tài khoản AJ trên điện thoại trước nha. Thì ở video sau mình sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản AJ trên máy tính ha. Ok thì để có thể đăng ký được tài khoản đấy thì bạn sẽ tiến hành truy cập vào bất kỳ trình duyệt nào có trên điện thoại của bạn nha. Ví dụ như là Chrome này hay Cốc Cốc rồi à, Safari của iPhone nha. Ở đây thì mình sẽ truy cập vào trình duyệt Google Chrome nha. Thì ở trên thanh tìm kiếm ấy, bạn sẽ nhập cho mình đường link là hoanggiangxe.com suy câu xịt iChoy nha. Mình xin đọc lại này là hoanggiangxe.com gạch chéo go gạch chéo acc ess trada e nha. Thì link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Nếu bạn không nhập được thì bạn có thể click bấm chọn vào đường link mình để phía bên dưới nha. Ok, mình sẽ bấm chọn vào này. Sau bạn click bấm chọn link đó, thì này sẽ một giao diện đăng ký tài khoản giống như này. Thì đầu tiên nhất ở mục họ thì bạn sẽ tiến nhập họ của bạn vào nha. Ví dụ mình là Hoàng Văn này. Và bạn cũng lưu ý nhá là không được có khoảng trắng ở vị trí đầu hoặc vị trí cuối này, tức là dấu cách đấy. Đó, mình sẽ xóa đi này. Ok, tiếp theo mục tên thì bạn sẽ hành nhập tên của bạn này. Họ tên này thì chúng ta cứ nhập theo trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn ha. Ok, Hoàng Văn Giang. Sau đó mục số điện thoại thì bạn chọn cho mình là cộng 84 nha, là Việt Nam đấy. Rồi kế tiếp bạn nhập số điện thoại của bạn này. Dụ mình là 961170595 chẳng hạn này. Ok, ở mục tiếp theo là email này thì bạn sẽ tiến hành nhập email của bạn vào nha. Dụ mình là Hoàng Giang xe chẳng hạn này. a gmail.com. Và bạn cũng lưu ý cho mình nhá những mục có dấu sao này là mục bắt buộc tức là bạn phải điền vào nhá thì bạn nào chưa có tài khoản email cũng như là chưa biết cách tạo tài khoản email thì mình sẽ để link video hướng dẫn tạo tài khoản Gmail trên điện thoại không cần dùng đến số điện thoại ở dưới phần mô tả nội dung của video nhá rồi kế nữa ở mục à, tên đăng nhập này hay chính là tên người dùng của bạn đấy thì bạn nhớ nhập cho mình ít nhất là 6 cái tự nhá thì bạn có thể đọc này username hay chính là tên người dùng tên đăng nhập của bạn đấy phải dài hơn 6 cái tự nhá có thể là chữ cái hoặc chữ số này hoàng răng xe một hai ba bốn chẳng hạn này rồi sau đó ở mục ờ, mật khẩu thì bạn sẽ tiến hành tạo mật khẩu đăng nhập cho mình nha. Và mật khẩu bạn có thể đọc này là password tức là mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự nha. Giúp mình điền là abc xyz này, 1234 chẳng hạn này. Rồi kế nữa ở mục ờ, nhập lại mật khẩu thì bạn sẽ tiến hành nhập lại mật khẩu đăng nhập ở phía bên trên nha. abc xyz 1234 này. Rồi kiểm tra lại ha. Rồi tiếp theo bạn nhớ tích chọn vào tôi đồng ý với các điều khoản cho đối tác này rồi phần đồng ý đăng ký nhận thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn Interspace Việt Nam ấy, bạn có thể tích chọn vào hoặc không cũng được ha. Rồi đây mình tích chọn vào cũng được này. Rồi kế nữa bạn tích chọn vào tôi không phải là người máy này. Ở đây thì bạn sẽ chọn tất cả các hình có lúi hoặc đồi nhá. Rồi. Ở đây thì bình thường thì mình sẽ chọn ba hình nhá. Nhấn vào xác minh này. Rồi ok như vậy mình đã xác minh thành công, tôi không phải là người máy. Cuối cùng bạn nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo một tài khoản. chơi hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ok lúc này chị Duyệt có hỏi là bạn có muốn lưu mật khẩu không? Thì bạn có thể nhấn vào lưu để lần sau chúng ta đăng nhập không cần phải điền mật khẩu nha. Ok và lúc này sẽ có một thông báo là successful registration tức là chúng ta đã đăng ký tài khoản thành công nha. Thì bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành kích hoạt tài khoản nha. Bạn có thể đọc này, chúng tôi đã gửi một link kích hoạt tới email hoangiangse.com com Thì bây giờ bạn sẽ tiến hành mở email của tài khoản hoangiangse.com com lên để chúng ta kích hoạt tài khoản iChare nha thì chỉ thế bạn nào chưa cài đặt ứng dụng Gmail ấy, thì bạn tiến hành lên cửa hàng Google Play hay chính là CF Play đối các máy sử dụng hệ điều hành Android còn App Store đối máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone nha bạn sẽ tiến hành cài đặt cho mình ứng dụng có tên là Gmail này rồi ok bây giờ mình sẽ tiến hành mở ứng dụng lên nha thì bạn nhớ cho mình nhá là truy cập đúng vào tài khoản Gmail mà bạn đăng ký tài khoản chơi nha như vừa nãy mình đăng ký tài khoản Gmail là hoanggiangxe.com này a.gmail.com thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào tài khoản Gmail này nha rồi thì ok, đây chính là email kích hoạt đó này Được gửi từ Interspace Việt Nam nha Có tiêu đề là Register Confirmation này Tức là xác nhận đăng ký ha Bạn sẽ bấm chọn cho mình này Rồi thì bạn có thể quan sát thấy nha Tiêu đề Register Confirmation Tức là xác nhận đăng ký này Rồi kéo xuống này Thì ở đây có lưu ý nhá Hãy kích hoạt trong vòng 24 giờ tức là 1 ngày Để sử dụng tài khoản này Ok kéo xuống tiếp nha Ở đây sẽ có tên đăng nhập của bạn này Cũng như là mật khẩu này rồi để kích hoạt tài khoản ấy, thì bạn sẽ bấm chọn vào nút kích hoạt tài khoản cho mình nha. Ok bước này thì bạn sẽ tích chọn vào tôi không phải là người máy này Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành chọn tất cả các hình có cầu này Ok Bình thường như mình chia sẻ là sẽ chọn 3 hình nha Sau đó nhấn vào xác minh này Rồi tiếp theo bạn bấm chọn vào kích hoạt tài khoản cho mình này Thì ok như vậy mình đã kích hoạt tài khoản iChain thành công rồi nha và cũng như là mình đã đăng ký tài khoản AJ thành công trên thoại rồi. Thì ở video tiếp theo ấy, mình sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản AJ trên máy tính cũng như là hướng dẫn bạn cách chúng ta đăng nhập tài khoản AJ ha. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh nha.